Lời Phật dạy đạo làm người, đạo hiếu làm con, phận làm cha mẹ, con cái hiếu thuận, cha mẹ đúng đắn, đó là cái phúc của gia cang. Đạo thầy trò, trò tôn sư, thầy săn sóc bảo ban, ấy là cái phúc của xã hội. Đạo vợ chồng, lấy lễ mà đối với nhau, vợ chồng thương yêu, cung kính đối đãi ấy là tiền đề cho gia đình yên ổn, con cái thuận hòa quan hệ bạn bè, tình làng nghĩa xóm, thân kính với bà con, lấy tình người để xử trí thì cộng đồng hòa thuận, sợ gì phường ác bá. Quan hệ chủ tớ trên dưới, chủ ôn hòa, sai làm đúng việc đúng người, tớ trung thành, chăm chỉ. Được nhường ấy thì trên thuận dưới hòa, phương ấy chẳng có điều gì mà không yên ổn. Như lời Phật mỗi người chỉ cần sống thiện lương, trời xanh tự khắc có an bài. Ở nhà niệm Phật, Phật quang chiếu sáng khắp cả nhà Người trong nhà niệm Phật, người thân ở bên ngoài sẽ được bình an Người còn sống niệm Phật, người qua đời sẽ được siêu độ Trưởng bối, người lớn thường niệm Phật, con cháu được che chở Cho nên công đức niệm Phật bất khả tư nghị, quyền diệu không thể nghĩ bàn